Xin chào, hãy xem TV LCD nào được yêu thích hàng đầu tại Việt Nam. Power, power, power TV. Power, power, power TV. Chúng tôi có power. Chúng tôi có power. Với Power TV, mọi người đều có thể tận hưởng công nghệ tiên tiến. Vì Toshiba yêu bạn. 東芝